Xin chào tất cả các bạn đang xem video của mình ngày hôm nay nhé Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm Hỗ trợ chơi môn bài lá biệp Thì uh, như các bạn đã biết thì hiện nay và những cái sòng chơi lớn Nó hạn chế cho mình uh, cầm những chiếc điện thoại thông minh và những chiếc điện thoại cảm ứng đặt lên trên bàn thì bây giờ mình giới thiệu cho các bạn một cái phụ kiện để kết nối với chiếc điện thoại đó và mình chỉ cần kết nối và sau đó mình cất cái điện thoại à, chính của mình đi mình ngụy trang thì đây trên tay mình là một cái chiếc uh, hộp về Zippo nhé đây chiếc uh, hộp quẹt này thì nó được ngụy trang vào trong đây là một cái camera để mình có thể soi được bài này thì bây giờ mình không chơi được uh, không đặt được điện thoại lên trên bàn thì mình mình chỉ cần đặt chiếc uh, hột quẹt này thì chắc chắn không ai thể biết được cái cái chiếc ờ, hột quẹt này nó có nó được ngụy trang vào khó mà có thể nhìn ra được nhá thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sâu vào cái chiếc uh, ờ, hột quẹt này thì đây bề ngoài của nó được làm bằng một uh, <coughs> đây nè đây nó có thể đốt lửa nè các bạn có thể mua thuốc này mồi thuốc bình thường này chỉ cần bật lên mồi thuốc này bên đây là nút uh, mình mở ra và mình mồi thuốc này còn bên đây là <coughs> thì đó à, mình có thể bấm để mua thuốc bình thường nói chung là cái cái chiếc uh, zippo này nè nó dùng như bình thường vậy á thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái độ soi bài của nó có rõ hay không nhé thì các bạn ờ, cái đó là cái phụ kiện soi thì các bạn phải có một cái máy chủ để kết nối vào cái để kết nối với nhau nhé thì đây sau khi các bạn ờ, mua về thì các bạn vào đây mình hướng dẫn cho các bạn vào kết nối vào cái máy ảnh không dây nhé đó nhấn vào màn cung dây đây sau đó mình bắt đầu chơi này hiện tại là nó đang ở chế độ không hoạt động này sau đó các bạn nhấn giữ im về cái nút ờ, hình u vuông này nhấn giữ im đây nè đó nó bắt đầu hoạt động lên rồi nhé bây giờ mình sẽ um, test cho các bạn bằng môn bài à, bài cào này camera của nó là ở phía đây nhá đây này đây là cái chỗ đây là vòng camera của nó này nó là nó được sử dụng bằng công tắc tự động thì các bạn à, đây nó được sử dụng bằng công tác tự động từ ngắt và từ mở nhé mình đặt bài này đa báo rất là nhanh này rất là nhanh luôn có ba này có ba này là nó báo nó báo nhà số 3 là nhà số 2 lớn nhất này 2, 3 3 là số 2 lớn nhất nhé mình chia tới này đếm 8 điểm này cho các bạn coi nhà số 1 này được chưa báo rất là chính xác luôn mình dùng bằng máy mới thử nên nó cái dây của nó nhanh hơn nhanh đây mình thử các bạn thêm vài ván nữa đây à, khi mà cái mình để camera khi là mình mình chơi á mình chia bài xong á nó báo xong á các bạn ờ, các bạn chỉ cần up lại là nó đã tắt rồi để làm gì để cho cái ờ, cái mình có thể dùng lâu nhất tại vì pin á mình tắt đi thì mình tắt đi là pin nó sẽ không hoạt động thì mình sẽ chơi được lâu nè khi nào mà các bạn bắt đầu mà khi bài ví dụ lâu lâu cầm lên mồi thì thuốc cái xong mình lật lại lật lại nó đã hoạt động rồi nè đó mình à, cứ khi nào mà các bạn bắt đầu chi bài các bạn à, kênh bài á để cho người ta kênh bài á thì các bạn à, hãy hoạt động camera lên hãy bật camera lên đây nè cái này đặt cái là báo rồi tại vì nó soi rất là rõ luôn 43 43 nha 31 31 này báo rất là chính xác rất là rõ luôn đây các bạn thấy cái khoảng cách camera nó soi chưa nè đó ba một ba này là nhà chúng ba một đó ba một một ba đó đây nhà số 1 6 điểm 9 điểm đây cho coi số nhà số 2 và nhà số 4 này ồ này 6 điểm này chạy thì đó mình vừa thử cho các bạn xem hai bài ván là là ván này cũng bài chính xác hết nhé thì cái công dụng của cái cái đồng hồ ai à, của cái ờ, quần zippo này nè nó mang lại cho các bạn nè đặt cái là nhà báo hai ba hai ba bốn hai này cái camera của nó khoảng rất là rộng nhé khi nào mà các bạn ờ, cho người ta kinh bài xong các bạn chỉ cần ờ, lật lại lật lại nó là tắt rồi thì cái thời gian bạn chia các bạn bên này ngọt bốn hai này thì nó sẽ ngắt kết nối đi 6 điểm 6 điểm này và đây 5 điểm này mình chia lại một dáng rồi nhé mình chia lại một dán lại các bạn nhớ đừng có để um, cái pin của mình nó hoạt động đồng hoài cứ lúc nào mà cứ chia bài kinh xong các thứ là các bạn chỉ cần lọc cái camera nó nó trở ngược lại đối diện của mình là bắt đầu nó lại tắt rồi cái đây công tắc tự động mà nên mình chơi mình cứ bắt ngửa nó lên cho camera đối đối đối diện vào chỗ cái bạn sao bài á đây này nó gần hết pin đấy nên nó bán nó bán số nhà số 2 và số 1 lớn nhất nhé <clears throat> số 2 đây 8 điểm 8 điểm luôn một điểm này thấy chưa mình vừa thử cho các bạn là bài nào nó cũng bài chính xác nhé cái khoảng camera của nó bao rất là chính xác rất là rõ luôn thì đó vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn xem cái ờ, công dụng và cái độ hiệu quả của cái Zippo này mang lại cái này nó được ngụy trang rất là rất là tinh xảo này chắc chắn các bạn sẽ không nhận ra được đây là cái cái chỗ đây là cái lỗ cắm sạc này cái lỗ cắm sạc của nó nhé các bạn chỉ cần gắm vào đầu sạc uh, Samsung hoặc là Oppo gì đó rất là tiện luôn thiết kế cho mình rất là tiện luôn nhé <clears throat> đây mình cũng mở lên là mùi thuốc này thì uh, mình đã giới thiệu kỹ về sâu về chiếc uh, này thì bạn nào có nhu cầu thì cứ gọi và liên hệ trực tiếp về số điện thoại ở trên 0379 075555 để nhân viên có thể tư vấn và đáp ứng mọi nhu cầu cho à, cho các bạn nhé. Thì ngoài bên mình chuyên uh, cung cấp những ờ, đồng hồ những thiết bị soi những ờ, đồ đổi thì bên mình có rất là nhiều dòng máy đánh bài cao cấp từ giá chung, thời gian cao nhé phù hợp với tất cả các túi tiền của các bạn các bạn có nhu cầu như thế nào cứ liên hệ trực tiếp và nhân viên sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bạn nhé bên mình có hai chi nhánh một là ở bên uh, bên xe miền đông và hai là bên xe miền đình các bạn cứ liên hệ số điện thoại bên mình sẽ um, <coughs> tư vấn cho các bạn nhé rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé xin chào và hẹn gặp lại